Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi ờ, xin giới thiệu với quý vị và các bạn cái ờ, dòng xe tải Hyundai Porter 2 uh, ờ, thùng đông lạnh uh, đây là cái dòng xe đây con xe này là đời 212 uh, hiện tại bên tôi đang có trước ngày được xem như là hoa hậu của của của của của, của, của bãi của tôi nó rất là đẹp à, các quý vị và các bạn gì này cánh cửa cái phần ờ, phần phần ờ, doang này phần khóa công này vẫn nhìn vẫn mới sáng đẹp cái này tất nhiên là chúng tôi đã dọn lại đánh đánh rửa sạch sẽ lại lại như mới đợi khóa khóa khóa cánh cửa cường ngách rồi doang keo gioăng keo của cửa ở bên uh, trong thùng uh, đông lạnh của xe Hyundai Panther đời 22 con này là bản đủ hai lốc quý vị các bạn nhé à. nhìn từ xa à. thùng vẫn đẹp nói chung là thùng vẫn chất lắm à. đây nhìn uh, đằng sau đằng sau cánh cửa thùng con này uh, cái hàng mua về chỉ chở cái hàng khô hàng tạp hóa nên là, là xe nó vẫn đẹp họ vẫn giữ chứ không phải chuyên chở đông lạnh à. À, tôi mở cánh cửa sau à. quý vị các bạn nhìn này à, sàn thùng vẫn đẹp không có ờ, có, có bị bị móp méo ờ, dàn lạnh dàn lạnh của khổ xe đèn hậu gầm xe đây gầm, gầm bệ của xe đây, tôi quay cho quý vị các bạn thấy gầm của xe à, vẫn các con ốc áp vẫn đẹp nguyên nói chung vẫn nguyên bản à, lốp lốp này thì à, nó cũ rồi nhưng mà trông vẫn rất đẹp ừ, lốp ngoại luôn đây là bình nhiên liệu cái lắp bình nhiên liệu của xe hộp số đây, quay kỹ ở cho quý vị các bạn xem hộp số sắt xi này à. sắt xi của xe nguyên bu lông ta kề vẫn nguyên Đấy, hộp số xe đây là lọc nhiên liệu lọc thô của xe con này là 22 quý vị các bạn nhé đây nhìn từ uh, mặt trước của xe cho vẫn đẹp sáng long lanh phải nói con này rất là đẹp luôn thỉnh thoảng nhà mới có được con uh, đẹp xuất sắc như thế này chủ người ta giữ giữ xe ừ. à. đây uh, con này là có khiển từ xa quý vị các bạn nhé đó khiển để mở cửa à, đây nội thất bên trong nội thất trong của cabin các bạn nhìn à. cái phụ cái lái cái, cái giữa thì có để để đồ được để tài liệu con này thì um, bộ đài của nó đã được uh, chỉnh sửa nhưng mà đây cái trần trần xe đã được chủ xe bọc trần này chống rung chống ồn chống nóng ờ. đây bản đủ thì mới có cái này quý vị và bạn nhé đây, đèn trần này đèn trần ốp đèn trần này. Đây nhé. À, à, con này đã đi được con này đã đi được uh, 7 vạn rồi quý vị các bạn nhé tí tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem hộp cần số 6 tiến một lùi số móc ờ, ờ tiếp theo tôi ờ, sẽ cho quý vị các bạn ờ, xem phần động cơ của xe phần động cơ của xe Đây, động cơ của xe xe ờ, động cơ đã được ờ, dọn dẹp sạch sẽ nó chỉ dọn dẹp thôi nhá không có sửa chữa gì đâu rồi quý vị nhìn các bạn là con ốc này con ốc còn nguyên chưa bị tiết giáp thì bị làm sao ừ. đấy tem của động cơ vẫn còn giữ được tôi sẽ nổ máy cho khi các bạn xem nổ máy à, vẫn ẩn du rồi các bạn thôi thì cũng chất lắm muốn lượt giá thì à, quý vị các bạn cứ gọi theo số 0936 929 444 tôi tên là Tuyền ở Long Biên để các bạn nhé